tới đầu làng con chim sáo nhỏ hót vang rộn ràng qua nhịp cầu đâu rồi ngày xưa sông ăn cá về sông ăn cá về đồng rồi vào đời trong con